đã chỉ trích EU sau khi khối này đồng ý gửi một gói viện trợ cho Kiev trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến cuối năm nay. Ông cho rằng các nhu cầu của Ukraine cần phải được đáp ứng sớm hơn để ngăn chặn thảm họa trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng. Bộ trưởng Tài chính của chúng tôi đang phải chịu áp lực rất lớn khi phân bổ những khoản tiền đó cho quân đội. Các quỹ hưu trí, chúng tôi phải có số tiền này trong tay. Vì vậy mà việc chậm trễ một tuần hoặc là vài tuần là không thể chấp nhận được. Ông Ostenko nói, Mặc dù ban đầu EU đã thông qua khoản viện trợ 8,8 tỷ đô la cho Ukraine vào cuối tháng 5, song đến nay chỉ có một phần nhỏ trong số đó được gửi đến Kiev. Động thái mới nhất có nghĩa là EU sẽ chia sẻ khoản viện trợ 4,9 tỷ đô la thành 3 đợt để chuyển cho Ukraine trước cuối năm 2022. Mặc dù phần còn lại của gói viện trợ ban đầu có thể sẽ phải đến năm sau mới được gửi đi. Thỏa thuận viện trợ ngày 3 tháng 10 được đưa ra sau nhiều tháng các quốc gia thành viên EU tranh luận về cách thức hỗ trợ Ukraine. Trong đó thì Đức ủng hộ các khoản viện trợ thay vì là cho vay. Berlin cũng đã chấp nhận kế hoạch cung cấp 4,9 tỷ đô la mới nhất dưới dạng là cho vay, nhưng toàn khối vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách thức chuyển giao số tiền còn lại cho Kiev. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào các khoản viện trợ nước ngoài. Sản lượng kinh tế của nước này đã bị ảnh hưởng tới 40% trong năm nay và chính phủ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách khoảng 5 tỷ đô la mỗi tháng. Trong khi Mỹ đang chạy đua để bơm tiền mặt vào Ukraine phê duyệt khoảng 20 tỷ đô la dành riêng cho gói hỗ trợ kinh tế và nhân đạo. EU lại do dự hơn. Theo công cụ theo dõi các khoản viện trợ cho Ukraine do Viện Kian vận hành, toàn bộ thành viên trong khối này mới gửi khoảng 13 tỷ đô la cho Kiev. Việc chuyển giao vũ khí của Washington cho Kiev cũng cao hơn so với châu Âu gần 10 lần. Washington đã nhận thấy sự tranh lệch trên. Các quan chức của Mỹ gần đây nói với Bloomberg rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy châu Âu hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine và thực hiện chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Vào cuối tháng này, EU sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về các khoản viện trợ trong tương lai cho Ukraine tại cuộc họp sắp tới ở Berlin của Đức. Về phần mình, ông Ostenko bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên sẽ đẩy nhanh tiến trình, nói rằng Berlin sẽ chỉ là bước tiếp theo của những cuộc thảo luận này. Xung đột Nga-Ukraine Mỹ nói về bước tiến của Kiev, kế hoạch của EU tỷ phú Enon Musk vạ miệng. Ngày 3 tháng 10, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nhận định dường như là Ukraine đang đạt được một số mục tiêu quan trọng trên thực địa mà họ tự đặt ra trong cuộc xung đột với Nga. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Christy Wallander ghi nhận những thành công của Kiev ở các khu vực Kharkov và Donetsk cũng như là những nỗ lực mà quân đội Ukraine đang tiến hành ở khu vực miền nam của Kherson. Phát biểu với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu của Washington, bà Wallander nói Ukraine dường như đang trên đà đạt được cả ba mục tiêu đó ngay bây giờ. Trong khi đó, vào cùng ngày, tạp chí Spiegel của Đức đưa tin Liên minh châu Âu EU sẽ huấn luyện 15.000 binh sĩ Ukraine. Các nước thành viên EU đã nhất trí rằng có tới 15.000 binh sĩ Ukraine phải trải qua khóa huấn luyện ở nước ngoài càng sớm càng tốt. Trong đó, 3.000 quân phải trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đặc biệt dành cho chỉ huy và các khóa học dành cho kỹ sư. Theo các phương tiện truyền thông, những kế hoạch trên sẽ được thực hiện sớm nhất vào giữa tháng 10. Ngày 30 tháng 8, đại diện EU về chính sách đối ngoại Joseph Borrell đã bày tỏ hy vọng Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của Liên minh sẽ đạt được một thỏa thuận chính trị về đào tạo lực lượng Ukraine. Vào giữa tháng 9, Ngoại trưởng các nước Pháp, Đức và Ba Lan cho rằng EU cần phải thành lập một phái đoàn huấn luyện cho các lực lượng Ukraine và giúp đỡ họ bảo trì thiết bị quân sự. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, mới đây tỷ phú nổi tiếng thế giới Elon Musk đã đưa ra quan điểm về các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước này. Bên cạnh đó, thì người đứng đầu công ty Tesla và SpaceX đã đề xuất một thỏa thuận 4 điểm trên mạng xã hội Twitter, bao gồm bỏ phiếu trưng cầu dân ý lại về việc sắp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, duy trì bán đảo Crimea là một phần chính thức của Nga, đảm bảo cung cấp nước cho bán đảo này và duy trì tình trạng trung lập của Ukraine. Theo ông Musk, với khả năng cao, đây sẽ là kết quả đàm phán cuối cùng. Vấn đề duy nhất là có bao nhiêu người sẽ tử vong trước khi thỏa thuận này được ký kết. Tuy nhiên, ngay sau khi vị tỷ phú Mỹ đưa ra phương án trên, nó đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ Kiev. Quốc hội Ukraine đã trả lời đề xuất của ông Musk bằng một từ đơn giản là không. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky lập một cuộc thăm dò trên Twitter nhằm mỉa mai doanh nhân này. Tổng thống Lithuania Gistana Nausida cũng không ủng hộ đề xuất của tỷ phú công nghệ khi ông viết trên Twitter cá nhân. Elon thân mến, nếu có ai lấy hai cái bánh xe của một chiếc Tesla, không có lẽ là họ là chủ sở hữu của chiếc xe. Ngay cả khi hai bánh xe bỏ phiếu ủng hộ thì tôi chỉ nói thế thôi. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, cổ phiếu của Tesla đã giảm 8,4% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai sau khi công bố báo cáo kinh doanh quý dưới mức dự báo cũng như là sau dòng tweet và xung đột Nga-Ukraine của ông chủ tập đoàn này. Thực hư Nga tính dụng hạt nhân khi Ukraine tái chiếm nhiều lãnh thổ. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã chiếm lại nhiều phần lãnh thổ từ các lực lượng Nga, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Moscow có thể tính tới phương án sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Hôm 3 tháng 10, trong khi Duma quốc gia Nga đã thông qua đạo luật để chính thức sắp nhập 4 tỉnh Donetsk, Kherson, Zaporizhia và Luhansk. Các lực lượng Ukraine được báo cáo đã tiến sâu hơn vào các lãnh thổ này. Quân đội Ukraine đã tái chiếm các làng mạc xung quanh Kherson, thành phố có ý nghĩa chiến lược, trong khi giới chức Nga cũng công khai thừa nhận tình hình bất lợi tại đây. Với các đơn vị xe tăng vượt trội về số lượng theo hướng Zolotabanka và Oleksandrivka, kẻ thù đã cố gắng tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của chúng tôi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết. Tại Luhansk, các quan chức địa phương cho biết quân đội Ukraine đã tái chiếm làng Tos, cách thành phố quan trọng Kremina 12 km. Theo Kiev, việc đẩy đối phương ra khỏi Kremina sẽ là một bước lùi lớn đối với nỗ lực chiến tranh của Nga. Kremina là chìa khóa để kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk bởi vì khi xa thành phố hơn, Nga không có thêm bất kỳ tuyến phòng thủ nào nữa. Nhà phân tích quân sự Ukraine Ole Edanov nói với hãng tin AP, việc chiếm lại thành phố này mở ra không gian hoạt động cho Ukraine, nhanh chóng tiến tới biên giới với Nga. Trước đó, các lực lượng Ukraine cũng đã thành công chiếm lại thành phố Liman ở tỉnh Donetsk vào cuối tuần qua, sau những chiến thắng xa hơn về phía Bắc, trong và xung quanh thành phố Kharkiv. Giữa bối cảnh như vậy, tờ Tham of London dẫn lời các nhà phân tích quốc phòng Ba Lan, những người theo dõi các chuyển động hạt nhân của Nga là bên đầu tiên đưa tin về việc một đoàn tàu của Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm vận chuyển vũ khí hạt nhân đang di chuyển về phía biên giới Ukraine. Tờ La Repubblica của Italia thì loan tin các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang chuẩn bị cho khả năng Moscow có thể sớm ra lệnh thử nghiệm ngư Global Idol trang bị vũ khí hạt nhân của Nga. Cách đây chưa đầy 2 tuần, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine. Bình luận trên đã làm dấy lên loạt cảnh báo ở Washington và khắp châu Âu, khi lo ngại rằng Điện Kremlin có thể có hành động quyết liệt một khi nước này mất thêm đất vào tay quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với CNN hôm 2 tháng 10, rằng ông không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Biden tiếp tục cho thấy sự mạnh tay không ngừng trong việc hỗ trợ Kiev. Tờ AP hôm 3 tháng 10 đưa tin, Mỹ sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine thêm 4 hệ thống tên lửa tiên tiến, được cho là đã giúp Kiev xoay chuyển cục diện phía đông và nam Ukraine trước đó. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, được gọi là HIMARS, sẽ là một phần của gói viện trợ trị giá 625 triệu USD, dự kiến được Washington công bố vào ngày 4 tháng 10 giờ Mỹ. Đây sẽ là chuyến hàng HIMARS đầu tiên đến Ukraine kể từ cuối tháng 7 năm 2022. Về phần mình, giới chức Nga đã cảnh báo về một cuộc đụng độ hạt nhân bởi các hành động leo thang từ phương Tây. Các tuyên bố về sự cần thiết phải đánh bại Nga trên chiến trường cũng như việc trang bị vũ khí cho chế độ Kiev một cách chiến lược bao gồm các hệ thống tên lửa tiên tiến, cung cấp thông tin tình báo và đánh dấu các mục tiêu quân sự và dân sự mà chúng tôi bảo vệ. Sự tham gia trực tiếp của các cố vấn và lính đánh thuê phương Tây trong các cuộc chiến có thể dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân với tất cả những hậu quả thảm khốc sau đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Konstant Voronsov, Phó Cục trưởng Cục chống phổ biến và kiểm soát vũ khí, Bộ Ngoại giao Nga, nói hôm mùng 3 tháng 10.